chào các bạn Hôm nay Đặng Phương sẽ chia sẻ cho các bạn một cái giải pháp chữa bệnh bằng thần số học với chứng rụng tóc rụng tóc rụng tóc thì rất nhiều bài tôi đã chia sẻ bằng phương pháp à, đông y chẳng hạn nếu phương tóc bằng đông y thì các bạn có thể dùng dầu mè dùng dầu mè à, nấu với lá dầu gội lên đầu thì một thời gian sau tóc mọc tuy nhiên có một số trường hợp khá nhiều trường hợp không mọc mặc dù cái bài đó là bài của thần uy vệ tĩnh tôi đã chia sẻ thế nhưng có một số trường hợp khá nhiều trường hợp không mọc nhưng có nhiều trường hợp không bằng đó áp dụng dụng tác với hằng số học với hằng số học số học với thần số học dụng tóc với thần số học thì lại khỏi bệnh thế tại sao thần số học lại có thể giúp được giúp được khỏi hết dụng tâm hết dụng tâm thì ngày hôm nay các bạn sẽ biết được đến một cái phương pháp chữa bệnh chữa bệnh bằng thần chú thần chú tại sao rất kỳ lạ thần chú lại chữa được bệnh thực tế thì những ai biết đến tôi chia sẻ thì tôi luôn hỏi nếu các bạn muốn chữa bệnh nan y giả sử ung thư thì phải tự hỏi tại sao nên đi học hiện đại rất hiện đại rồi đúng không không chữ dứt điểm đúng thân tại sao bài thuốc lá thuốc nam đồng ý rất hay có nhiều bài rất hay chữa người khỏi bệnh. công rồi tại sao ờ, có một số trường hợp bệnh tật thì đi chùa khỏi bệnh một số trường hợp tập pháp luân công khỏi bệnh mặc dù rất ít rồi tại sao mà bệnh tật nhiều trường hợp thôi miên khỏi bệnh rồi tại sao giả sử đối với bệnh đặc biệt ung thư đi đám ma tăng bệnh thì đó là làm cách nào thì rất nhiều phương pháp tôi đã chia sẻ các cái giải pháp đó để trả lời cho tổng thể những câu hỏi tôi vừa đưa ra thì các bạn sẽ biết được những cái giải pháp mà tôi ờ, đã chia sẻ thì có một điều là khi nghiên cứu về tại sao mà thôi miên khỏi bệnh thì lần ngược lại là thôi miên khỏi bệnh đó là do gì trong quá khứ vô tình vô tình ta đã cài đặt cho cơ thể chúng ta một một những cái có thể một cái ăn sâu vào trong tiềm thức những ai học NLP hoặc về sức mạnh tiềm thức thì đều biết điều này đó thì cái sức mạnh tiềm thức đấy nó rất mạnh rất mạnh và vô tình chúng ta cài đặt cài đặt cài đặt trong tâm thức thì chúng ta bị bệnh và đến khi tôi ờ, tôi nghiên cứu về thần số học để chữa bệnh để chữa bệnh trong thần số học này thì các bạn biết được sẽ biết được đến thì con số đường đời con số đường đời là cái số mà ngày sinh tháng đẻ giả sử ngày 15 tháng ờ, à, tháng uh, à, 9 năm 1973 hạn nhá thì làm thế nào xác định được con số đường đời tại sao xác định được số đường đời mà mà có thể chữa được bệnh thì chúng ta phải xác định được là ngày 15 chẳng hạn thì chúng ta lấy ngày 1 cộng 5 cộng 9 cộng tháng đó cộng 1 sau rồi cộng 5 đấy cộng 9 và cộng 7 7 cộng 3 sẽ bằng 1 cộng 5 cộng 9 bằng 15 này Đấy, 16 à, 26 16 16 bằng 25 25 25 đây với 10 nữa là 35 35 35 35 thì à, xin lỗi tôi sẽ lấy ngày à, ngày 14 này nha ngày 14 để tôi số là dễ ngày 14 14 thì 1 cộng 4 là thành 3 34. 34. 34 là số kép thì các bạn phải lấy gì? Phải lấy 3 cộng với 4 bằng 7. Lúc này số 7 là số đơn thì mới mới áp dụng được trong việc chữa bệnh mới hiểu nghĩa là <clears throat> con số đường đời số đường đời số đường đời đường đời là bảy là bảy nếu như chúng ta cộng dồn tất cả các số ngày tháng năm sinh mà không phải là bảy, không phải là năm, không phải là một, không phải là một thì không áp dụng được chữa dựng tóc theo phương pháp này các bạn nhá nó rất kỳ lạ điều này nghĩa là ngày tháng năm sinh cộng dồn nếu số kép chúng ta vẫn phải cộng tiếp để làm sao thành một số đơn và khi tạo ra được một số đơn mà số đơn này phải là 7 hoặc 5 hay là 1 thì sẽ áp dụng được phương pháp chữa phương pháp chữa phương pháp chữa dụng tắc bằng thần chú bằng thần chú câu thần chú khả bệnh này và thần số học này là một phương pháp không phải của tôi mà của Pythagore các bạn biết đó Pythagore là là nhà nhà toán học hay là thần số học của toán học bởi vì tất cả con số mà chúng ta đang sử dụng hiện nay tất cả các công thức toán hiện nay đều dựa trên 9 con số từ 1 đến 9 tại sao chúng ta không có một cái số vô vàn nào đó mà tại sao là 1 đến 9 mà số 1 đến 9 này tại sao nó giải quyết hết tất cả những cái toán học trên thế gian thế gian này đó từ vũ trụ bao la cho đến con số bình thường trong đời sống thì đều dựa vào những con số đó thì những ai biết đến đến kim tự tháp thì mới thấy rằng là người nghiên cứu sâu nhất về kim tự tháp chính là Pythagore ông đã sống ở kim tự tháp trong kim tự tháp đến 38 37 38 năm và từ những năm uh, mấy trăm đó bảy tám trăm trước công nguyên đó và ông đã tìm ra được được cái định luật cái định lý về toán học và đưa ra được con số này để chúng ta sử dụng cho đến ngày hôm nay và có thể là vạn vạn đời nữa vẫn đang sử dụng đến đó không không có số thay thay đổi thay đấy thế tại sao con số 1 đến 9 đó nó lại được hình thành do nhà toán học Pythagore và thần số học chữa bệnh dụng tóc cũng là từ những cái đúc kết đúc kết từ định lý về thần số học định luật về thần số học ngành để chữa bệnh nên chúng ta tham khảo và ứng dụng và khi chúng ta chữa lành thì chúng ta xem có thấy hiệu quả ở mức độ nào thì những cái phương pháp mà tôi chia sẻ ra tôi chia sẻ cho các bạn thì đều nó đều có có những cái phương pháp mà tôi đã tổng thể là thân bệnh tâm bệnh nghiệp bệnh thì tâm bệnh có tâm ý thức và tâm tiềm thức thì trong tâm tiềm thức tôi phải lần trước tôi đã nói chia sẻ với các bạn là phải thôi miên thôi miên thế nhưng một phương pháp có thể thay thế thôi miên thay thế thôi miên đó là chúng ta cài đặt lại trong tâm thức thì đối với bệnh rụng tóc rụng tóc thì chúng ta phải hiểu bản chất nó như thế nào rụng tóc thực tế thì dụng báo thực tế thì đây là đây là dấu hiệu của tình trạng quá căng thẳng quá căng thẳng vượt vượt tầm kiểm soát của da đầu các bạn chú ý nhá các bạn chú ý là khi khi mà bị xuống tóc bị xuống tóc như chúng ta cộng số ngày sinh tháng đẻ có số được đời là năm bảy một năm bảy thì chúng ta bắt đầu quan sát lại về cái tâm thức của họ cái tâm thức về cái suy nghĩ của họ có phải họ đang à, đang là những người mà cảm thấy đây là cái dấu hiệu của tình trạng quá căng thẳng có phải họ là là là những người dạng đó không bởi vì trong thần số học nó đưa ra nguyên nhân là đây là dấu hiệu của tình trạng quá căng thẳng vượt qua tầm kiểm soát của da đầu đó. đây là nguyên nhân vì tôi thì tôi đọc nguyên văn trong thần số học thế các bạn khi ứng dụng thì các bạn hãy sử dụng và chiêm nghiệm xem là có đúng với cái điều đó không và đối với khi đối với việc và khi đã bị bệnh đi rồi thì hãy dùng câu tuyên ngôn như sau câu tuyên ngôn này bao gồm những từ sau tôi tin vào lẽ đời tôi cần được nghỉ ngơi và chăm sóc tôi tin vào lẽ đời tôi cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đó các bạn nếu như bị tóc thì các bạn hãy dùng hãy dùng phương pháp đó sáng nói thầm với cơ thể hoặc tuyên bố thật to đó 5 phút chiều tối trước khi đi ngủ cũng như vậy nhưng thời hạn là 15 phút nói thầm với bản thân hoặc tuyên bố với bản thân thật to đó để khẳng định khẳng định điều trong tâm thức mình phải nhận được cái điều mình nói trong tâm thức mình phải nhận được để làm sao nó ăn sâu vào trong tâm thức của chúng ta tâm thức của bạn đó là tôi tin vào lẽ đời tôi cần được nghỉ ngơi và chăm sóc hoặc là tôi tin vào lẽ đời tôi cần được nghỉ ngơi và chăm ý là nói với bản thân áp dụng như vậy đến khi một ngày nào đó có thể khoảng độ một tháng rưỡi hai tháng các bạn thấy các hết dụng thì các bạn thấy nó hiệu quả và nó sẽ hiệu quả triệt để các bạn cái điều này và tôi đã biết được rất nhiều người khi tôi chia sẻ họ đã ứng dụng và thấy cái giá trị họ đã chia sẻ ngược lại và tôi mong các bạn cũng vậy nếu các bạn ứng dụng ứng dụng mà các bạn thấy hiệu quả các bạn hãy chia sẻ ngược lại trên trang cá nhân của tôi hoặc chia sẻ cho cộng đồng hoặc cho những người thân của bạn hoặc chia sẻ video của tôi đến những người khác để người khác người khác cùng biết đến một cái giải pháp trong thần số học chữa rụng tóc thì cái rụng tóc thì bài đông y như tôi vừa nói là dùng lá mè nấu với lá dâu Đấy. dùng dầu mè xin lỗi là dùng dầu mè nấu với lá dâu bôi lên đầu cái dầu nó nấu xong thơm bôi đầu thì tóc mọc lại nhưng có người bôi không không mọc mà lại dùng phương pháp thần số học này lại khỏi thì cả hai bài một bài đó y tử của thần uy tuệ tính một bài thì của gì của thần số học thì là của gì của nhà toán học Pythagore không phải của tôi tôi có những kiến thức đọc cùng chia sẻ cho các bạn và các bạn thử ứng dụng nếu hay các bạn hãy chia sẻ đi để gì để giúp được nhiều người trong trang của tôi còn nhiều còn nhiều về về về về các căn bệnh cần phải chữa lành cần chữa lành lần sau các bạn sẽ nghe được đến thần số học chữa bệnh trí chữa bệnh trí và trong bệnh trí đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn biết biết đến những bài mà bài những bài của đông y hoặc những bài của dân gian chữ trị như thế nào nhưng trong thần số thì người ta sẽ chữ như thế nào thì các bạn sẽ nắm được cái cái cái, cái một cái phương những cái phương pháp đó vào buổi chia sẻ tiếp theo của tôi xin cảm ơn các bạn